적하고 너연도 더우 더루 젤루뇽 냉테다 전시손 더워게 루시한다 야조 모흐치 로항 베티남 하지 tàu ilolu phe tàu ilen minh tư nó tròn ilo rộng lô chân mua hoa chùa kia dễ rìa nhớ hào lu rộng nò môi lu rò mô mô là lì lâu chi yi nhô kề hầu lúc giờ nó mỗi chủ tu mỗi luôn bị hạt địa sẵn sẵn giới tu nên nó xia thế rồng đồng chia chỉ ta lên đạo sư sẵn chẳng giới tu nên và giờ bên phong lì kể chạy đã của đồ đầu cho chỉ phong xử lý chúa anh chuyên giả thế nên bị giả thì và đầu sẵn lúc cũng luôn về đón cha mong luôn đón sợ gia thì hỏng đôi dâm Tengok mu nyilau. Sang tu ponya mulum behatia sia. Chia gatimu itu tu moli bếp trong lu xiong lợi. Lu cha lu nhông đẹp tê sa chi ta. Mui nu shi hào ta chạy đùa. Sia chơi lì tàu lúc cỡ. Chia chia tu tu tu đo nè bò chỉ như hồ chế. Yêu, sân chết sia, gần như một sân đẹp tê y tì shi chẳng du lịch Đà Lạt. Rằng như tướng nền nhìn chúa canh này, dài tiền nếu muốn to kiến tư lầu, mấy chúa canh qua hà những lùng dưng. thể dùng lý cho chúa cái này Nhớ lo đúng à, nhớ lo đúng Các bạn lo, dùng lý năng tự cho cho cái này Nhớ, bố lỗi có thiết tiền, lúc sáng sẽ có yêu sao Thank you. là lúc của sáng mai xong đi tí ở trong cái tay nào cứ mình còn đàn tàu thì thì nó ít lên cả mua tí là đi mua à ôi là nhà nào đã chú chú chẳng cần bỏ ưa ô yo con nhớ ư thật tên ở đây thầu à tôi tôi ít kỳ lão nó chỉ có cho tôi tên là sa ta liền à. rồi xa xa, cơ chứ có cho cho cái ngày thế xa xa. cơ à chà giờ bây giờ cho canh xa tao trên tụi nó lòi lòi chế xa sao một cái chỉ cho tàu kìa. cái gì bây giờ tứ sầu so đến đây, chế bây sáng sẽ là bộ chiếm lấy đi chạy ví dụ cho khá bộ chế ở sợ chỉ chế ở chỗ ứng đua lại cô linh đã mà con nhỉ ê ưa lên mà chữ shifai có mù sắp bị lột tê bể na ê cũng một sinh là cắt tên là sẽ na potiem belica kia beta rumica la ho no shi ta ta le to lịch ti le to shi fai i le mui ho o yo mo shen de shen de ta rumica a shi chu ne la du cha noi a sa ka mo shen de yin ka la tu kai tu ka po mo chang ka a chu chú chang ka po u o to cá sen de sien ga ta bu shen de ta la o to mo pon song te lịch to shi lu shi ha no ma tu tong ki thòng cái xem đây ta là gặp cú tàu trong cá lộ hòng cái lúc chế tế của nhóm ba trong cá lồ một chế ô chờ xong nói em biết chỉ xong đi nè có một sai sai biển lụp bè em biết vào trong đi chả thế à đây là yêu chỉ chơi trong theo đó mà họ khai cho sáng sáng đó 那是嘛，那只行得掉了，个只有小了些，侬木要侬来要到着卡多晒多。哦，老个你啊，一零的姐弟要整度的姐吧，诶，着卡木条。哇，cha à, mới cho nên cái cho nên cá bùi nhá họ nó na. Sao vậy cháu ta mà con nè, ư tí chỉ để cá bùi để cái, yêu cho mà cá bùi nhỏ con à lọ. nó cũng bảo lo, thấy, chả biết cháu toàn khâu tao đã chi. 你找到观察，嗰時就係倫敦到嚟冇住啊。同佢搏東字，啲都假nhau lúc cả，嗰啲你當冇住冇住，啲嘢 lúc cả 過，都阿路住。你學成老師啊，因為都轉嚟啲啊，你又我哋日日實體用。 con nhá ư thơ tê đê tam bộ nó, như hỏi tìa liệu nút chỗ có ý lên xứ chế có số tua nó cho có chỉ tao lu hò hà có hai ly trà nó chỉ mua đã chiều con nhá của hai tìa cỡ một chỗ chùa trái từ chỗ ưng tu sư à thảo sáng thiết xìa gọi là một chế nọ ó tù miệng bom rong nhưng so ngờ cá thiếm lòng đằng cờ lử những vị do 个他被那弄的，早给我做哈罗木chế，我做到啦，道路容，道路道，道路中，道路下，天里我了做chế道。哦，个你啊，个当面职业古做事的好麻木啊。啊，我的妈！咦！Bây giờ đợi bắt xe sai ส่วนสีตัวใดอ้อเท่าเกินนอทอชะเดอร์ปักกู subscribe เฮ็ดปักกูติดตามกูมูลูอูจอมเดา